Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với ốc ngố Sau khi chúng ta nói về thanh niên đầu còi Thì hôm nay cái này mới là quan trọng Nói có sách là mắt phải có chứng phải không mọi người Vậy chúng ta đi đến những đoạn video nói về thanh niên đầu còi này Anh em nào có tin hay không tin Anh em để lại comment giúp mình cho mình biết nha Và đặc biệt anh em nào yếu tim hay là sợ ma Không nên xem clip này Hoặc chỉ nên xem vào buổi sáng Anh em nhớ nha Rồi, vậy là chúng ta đã đến với clip Đây vừa vô mình đang thấy một ờ, khung cảnh trắng tinh tương luôn Đó, có cây đèn pin này đó, ờ, người thấy cái đèn pin không? Đấy, cái này có lẽ là dòng sông <laughs> mình chưa biết được tại vì đây là màn hình mở đầu mà rồi giờ tôi Ui vừa vô mình đã bị khá là ám ảnh với âm thanh Ú tú tú tú Ê lộn hú hú hú của tiếng đầu còi Trời hết hồn Chứ nghe ụ ụ mấy bạn nhỏ không xem được đâu Kỳ lắm À chứ đây là máu mọi người ạ Mình nghĩ đây là máu Nhưng mà máu gì thì mình chưa biết Nhá <laughs> đó thanh niên cũng chấm hỏi đây là máu à, à với lại theo mình dự đoán là cái camera này là thời một chín ờ, tám mươi mấy rồi chắc xa lắm rồi á cái camera này nhìn ức chế trong lòng nếu chưa được rồi lại thêm máu à, anh em nghĩ thực thể đây là nam hay là nữ nếu mà là máu người á thì phải có xác đúng không còn nếu mà không có xác á thì thực thể này có thể là nữ đó mọi người và nó đang tới <laughs> đó rồi tiếp theo thôi mình trong khi đang di chuyển thì cái còi nó vẫn cứ hú hú liên tục cảm thấy cảm giác nếu mà mình là người thật sự đứng trong đây á đảm bảo rất là hoang mang luôn kiểu mình lúc nào cũng nghe một cái tiếng còi in ỏi bên tai rất là khó chịu ui ui âm này gác dữ nữa ô ô ui đây chính là thanh niên đầu còi báo động này mọi người Ồ. À, nhưng mà nó nó đang uh, tạo kiểu tay đó là nhìn ngang mọi người nhé Thường người ta đang dáng đứng thẳng nhưng mà vẫn nghiêng đầu qua kiểu mà Bố mày lấy góc xéo Người ta thường nói là góc xéo thằng Thánh không? Đó để góc xéo chụp gì nó mới đẹp uhm. Để mình coi pha xử lý tiếp theo của thanh niên này khi đã thấy đầu còi sẽ làm gì Lại bắt tay sao à, camera khi thấy đầu còi sẽ bị bị nhiễu đó tất cả những scp hay là những thực thể creepy cái gì đó đều uh, là bị nhiễu sóng uh, đó là định luật rồi nhé. ui chạy về tô kẹt luôn <laughs> ô hình như theo mình thấy ở góc màn hình đây là thanh niên đầu còi đang gượt thanh niên này á thanh niên cameraman đang bị gượt ồ cứ mỗi lần lại gần á là camera sẽ bị lỗi một lần không đấy anh em nhìn không đấy là xác định là ôi đây rồi khoan khoan mình nghe âm thanh không phải là tiếng lo nữa mà là tiếng gì á à đúng rồi vẫn là tiếng lo nhưng mà là tiếng âm thanh của ai á kiểu mà Và trên đây có dòng chữ gì nó khá là mờ Mình không thể thấy được mọi người ơi tôi chưa bao giờ thấy nó à chưa bao giờ thấy cái gì trước đây như vậy à, nhưng mà thanh niên này vẫn còn sống và còn sống mới đăng được cái clip này và ghi được cái dòng trạng thái này chắc trong nó đang vừa ghi vừa vừa cuốn vừa quéo hết ừ. He he he có lẽ với clip đầu anh em vẫn chưa mãn nguyện đúng không tôi cảm giác là anh em vẫn chưa mãn nguyện với cái clip đó lắm thì đây là clip thứ hai mình tổng hợp hai clip này trên rất là nhiều nguồn thì nguồn mình sẽ không nói đâu đâu vì nói thì giống như là gọi là cái gì nhờ à, ừ tại sao mày lại đi vô mấy cái đó để tìm nguồn mày, mày biết có nguy hiểm lắm không liệu mày có chết khi mà tìm mấy cái nguồn ở trên đó không ờ đấy thì thôi chúng ta vô thôi còn à, nói về nguồn trên youtube ấy, thường mình tải về nó sẽ bị bản quyền và nó sẽ không cho mình xem <laughs> nên mình phải tìm nguồn chỗ khác thì chỗ đó là những chỗ bí mật anh em không cần biết nhé rồi cờ lý thứ hai bắt đầu thôi đây chào tất cả mọi người tôi đã sửa được camera của tôi nhưng mà cái phần mềm của nó chẳng còn bị hư đó thanh niên này quyết định là trở lại cái khu vực đó một lần nữa và cho mọi người xem ồ cái gì vậy tối đéo chịu được ừ. kiểu mà camera hai hai clip anh em để ý nó nhìn rất là xưa và rất là cổ nhìn ức chế trong người luôn á đây, đây, đây. đây xuống xe xuống xe thấy cái này là chắc có lẽ là uh, đồ hút thuốc rồi mọi người à. uh, bị mắc nguồn à oh nhà chọc trời này nhìn hơi điêu nha ờ, mấy nhà chọc trời này nhìn hơi vô lý tôi bắt đầu nghe âm thanh uh, âm thanh trắng à à, tiếng ồn trắng uhm. khi tôi tới tôi thấy cái gì đó đằng sau cái cây để coi cái cây nào cái dạo cờ à đâu từ từ có thấy quần què sáu cây đâu tôi thấy rồi một cái lá ừ. <laughs> rồi gì tôi nghĩ đó là báo động ờ nhưng nhưng cái gì nhưng ăn bánh chưng ồ wow wow what the fuck anh em thấy gì không nghe tiếng xe xong wow, wow. ui tầm này anh ơi anh đừng quay nữa anh vỏ quần chạy anh ơi Lại xách dép kẹp nách chạy cho nhanh <laughs> trời ơi anh còn đứng đó quay phải đợi nó gên lên một tiếng rồi mới chạy không à! ui đây lại hiện tượng bị lỡ camera thật sự gặp mình là mình chạy mất con mẹ nó rồi anh phải đứng lại đợi khi nào nó gên rồi nó mới chạy đó ừ. wow. bắt đầu quyết định là lên lầu ôi wow, thanh niên này thật ra đi khá là chậm mọi người không cho nên ở phần tốc độ của video trước của mình anh em là chưa xem anh em có thể bấm lại vào kênh của mình để coi nha mình nói là tốc độ mình không thể biết nhanh hay chậm trên chuyện á trên những cái gọi là bằng chữ kể lại á thì là tốc độ rất nhanh rất rất nhanh luôn nhưng mà nói về rất nhanh á thì làm sao cặp vợ chồng trong chuyện khi gặp thanh niên ờ, đầu còi ở nghĩa trang mà chạy trốn được đúng không đấy là một cái định lý mình theo mình suy đoán và tiếp theo á trên clip trên game và trên những cái khác mình thấy thanh niên này thường đi rất chậm không chạy đó cho nên là cái đoạn kia của mình nói là không xác định được tốc độ nó, hơi khó khá là nhiều lập luận nhưng mà chúng ta sẽ đến đây à, đây anh em gì đâu đáng sợ trời thì ra thanh niên nó là tặng quà noel nó thanh niên đầu còi tặng quà noel nữa không gõ cửa xong mở cửa ra để gói quà đó rồi thôi đi về thôi được rồi xong rồi đó Trời ơi, có gì đâu Ba cái này Ê, đủ <laughs> Xong rồi thanh niên Về với ông bà Gì vậy? Ôi, ôi, cái gì vậy? Tại sao là tôi? Ôi, thanh niên nó đang la, thanh niên nó đang la Mọi người có thể nghe rõ không? Nếu mà mọi người không nghe rõ mình sẽ tăng voi lên cho mọi người nghe. Đấy. Xin hãy cứu tôi. Rồi, sau uh, gần 10 phút trải nghiệm hai clip ngắn đó, anh em cảm thấy như thế nào? Anh em để lại comment giúp mình nha. Đó, nếu anh em có thích clip này á, anh em nhớ bấm like, không thích bấm like luôn nha. <laughs> và nhớ để lại một subscribe cho kênh của mình kênh mình sắp lên được 3k rồi anh em sẽ cố gắng lên nha xe giúp mình để lên 3k và tiếp theo anh em muốn làm về SCP hay làm về Ripipata anh em cũng có thể để lại ờ, phía dưới cho mình biết luôn mình sẽ làm tất tần tật tất tần tật không thiếu một cái gì luôn đó mọi người ơi tạm biệt mọi người nha